Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2021, tức ngày 16 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Mão, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Mão hôm nay là Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Kiếp tài gây tai họa về tài lộc khiến người tuổi Tý lao đào trong hôm nay, vận trình tài lộc sa sút tiền bạc trong nhà đội nón ra đi, bản mệnh không làm cách nào để có thể ngăn được những chuyện xấu xảy ra, chuyện kinh doanh buôn bán cũng chẳng thể nào có thể khởi sắc được. Con giáp này cần phải xem xét lại những mối đầu tư của mình để điều chỉnh lại cho hợp lý. Càng là những việc liên quan đến tiền bạc thì càng cần phải suy xét cho cẩn trọng, kẻo dễ bị kẻ xấu lợi dụng lừa lọc. Ngũ hành thủy sinh mộc giúp cho đường tình duyên của những chú chuột như được quý nhân dẫn lối, đào hoa khởi vượng, có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp, nên duyên đôi lứa. Các cặp đôi tình cảm nồng thắm, nhân duyên vừa ý, có thể tính đến chuyện trăm năm. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Hai, Tử vi tuổi Sửu. Hôm nay là một ngày hanh thông, sự nghiệp phát đạt với người tuổi Sửu nhờ quý nhân chính quan trợ mệnh. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân rất rõ ràng, Hãy nắm bắt và thể hiện thật tốt kẻo không có lần thứ hai đâu. Ngày nay bản mệnh dường như bạn không phải lo lắng gì cả khi mà mọi việc diễn ra đều đều theo kế hoạch. Tuy nhiên, bạn cũng nên thay đổi một vài suy nghĩ cứng nhắc, thiếu linh hoạt của mình để tránh dẫn đến những hành động cực đoan. Mộc khắc thổ tạo ra những rào cản ngăn trở những chú trâu tìm đến bến bờ hạnh phúc của mình. Nhiều vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ hai người. Lại thêm hai bạn vốn thiếu niềm tin vào đối phương nên mâu thuẫn cứ lớn dần, cần phải có nghị lực và lòng tin để chiến thắng mọi trở lực, hạnh phúc bên nhau. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Thực thần xuất hiện là điểm lành báo hiệu công việc làm ăn của tuổi dần tấn tới, tiền bạc về tay ào ào. Những người làm công ăn lương tuy không được vượng phát rõ ràng như người làm kinh doanh nhưng cũng không thiếu cơm ăn áo mặc, thu nhập cũng nhỉnh hơn ít nhiều, đây cũng là thời điểm những chú hổ có thể bắt đầu hiện thực hóa kế hoạch đầu tư của mình hoặc bắt đầu từ đầu, nhưng tất cả cần phải được suy xét kỹ càng và cẩn thận. Nếu cơ hội từ nhớ chớp lấy, không có thời điểm nào là hoàn hảo cả, bạn phải tiếp tục nỗ lực mà thôi. Ngày mộc khí vượng, con giáp này có thể bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi trong người. Làm việc với cường độ cao là nguyên nhân khiến cho sức khỏe của con giáp này suy giảm. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ, giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Ngọ, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi chính xác nhất 12 con giáp cho biết người tuổi Mão được cục diện tam hội che trở nên đạt được những niềm vui trong chuyện tình cảm. Yêu thương tràn đầy, các cặp đôi bên nhau quấn quýt không rời, tình yêu thăng hoa rực rỡ, tạo nên niềm hạnh phúc không gì có thể sánh bằng. Tình duyên tốt đẹp là vậy, nhưng công việc của bản mệnh lại gặp không ít trục trặc ở thời điểm này.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 Khi bạn làm mọi thứ một cách chỉn chu, sẽ chẳng ai có thể bới móc và tìm cách hạ bệ bạn được nữa. Mộc thổ xung khắc, đường tình duyên của bản mệnh không được tốt cho lắm. Dường như bạn quá bận rộn lo cho công việc, và cũng có nhiều mối quan tâm khác nhau nên không còn tâm trạng tính tới việc tìm người chung đôi. Người đã có đôi thì cần quan tâm tới nửa kia nhiều hơn trước khi khoảng cách phá hủy tình yêu của hai bạn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Cục diện dần tỵ tương hại, có thể là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình con giáp tuổi tỵ không được tốt. Vợ chồng, anh em dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi nhau vì những vấn đề không đáng. Dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn. Tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng, đừng để đến khi hạnh phúc tan vỡ sẽ chẳng thể níu kéo hay hàn gắn nguyên vẹn như ban đầu. Thiên tài nhập cục mang may mắn đến cho những ai làm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản. Ngoài nguồn thu chính còn có thêm khoản thu phụ, đời sống vật chất đa dạng, dùng dình, không phải lo cơm áo gạo tiền từng đồng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, ngày có tam hợp che chở, người tuổi ngọ thêm phần thuận lợi khi hợp tác hoặc ký kết với đối tác, đồng nghiệp, người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Bạn hết mình vì công việc nên còn có thể nhận được thêm phần thưởng cho tinh thần làm việc không mệt mỏi đó nữa. Chính tài trợ giúp, nếu đang làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì con giáp này sẽ có một ngày làm ăn thuận lợi, hàng hóa bán chạy như tôm tươi, tiền bạc đổ về túi khoản lớn. Nhân lúc này, bạn nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.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 không có điều gì đáng lo ngại. Bạn làm việc khá cẩn thận, chỉn chu, lại được đồng nghiệp và cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ tận tình nên hiệu suất công việc khá ổn định, mọi việc diễn ra đều đều theo kế hoạch mà bạn đặt ra. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của những chú dê lại chẳng được may mắn như công việc. Một khắc thổ khiến hai bạn ngày càng nảy sinh nhiều bất đồng quan điểm hơn. Dù bạn đã cố dung hòa tình huống nhưng thái độ gay gắt của đối phương khiến bạn khó mà chịu đựng mãi được.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 Tử vi tuổi thân Dần thân tương xung, người tuổi thân có thể gặp rắc rối với đồng nghiệp, ảnh hưởng tới công việc do quan điểm của hai bên trái ngược nhau. Càng những lúc như vậy bản mệnh càng cần phải bình tĩnh để tìm phương án giải quyết, dùng thái độ ôn hòa để trao đổi với đối phương chứ không nên tỏ thái độ gay gắt chỉ khiến mọi chuyện căng thẳng thêm. Nếu giải quyết tốt vấn đề ở thời điểm này, thiên ấn sẽ giúp cho con giáp này có được những cơ hội thăng tiến mới trên con đường sự nghiệp, Bản mệnh tạo được lòng tin và được cấp trên đánh giá cao nhờ bản lĩnh đương đầu với khó khăn của mình. Ngày kim mộc xung khắc, chuyện tình cảm của những chú khỉ dễ gặp phải trục trặc, nhất là các cặp vợ chồng mải mê với công việc mà không để tâm vun vén hạnh phúc gia đình. Con giáp này cần hâm nóng tình cảm trước khi khoảng cách giữa hai người có thể khiến cho kẻ thứ ba thử thế chen chân vào. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu đang được chính ấn trợ lực nên sẽ chào đón ngày mới làm việc đầy năng suất và hiệu quả. Ngoài tìm được các giải pháp mới mẻ và khám phá những trải nghiệm thú vị trong công việc, có khả năng bạn còn tạo ra một đột phá nào đó trong sự nghiệp của mình. Ngày này, những cơ hội thăng tiến đang đến gần với bản mệnh. Tinh thần cống hiến cao độ, hết mình vì công việc của bạn ai cũng đều có thể thấy. Mọi người công nhận và khẳng định năng lực của bạn, có nhiều khả năng bạn sẽ được đảm nhận thêm nhiều trọng trách nữa trong tập thể, Mộc Kim xung khắc khiến cho vận trình tình cảm của con giáp này khó mà thăng hoa cho được. Người ấy ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những điều bạn nói, hai người ở bên nhau mà không thể hiểu được suy nghĩ của nhau, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa hơn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Tam hợp xuất hiện mang theo tin vui về nhân duyên tốt lành cho người tuổi Tuất bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt và tạo thiện cảm với những người mà mình từng tiếp xúc, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết, có lợi cho công việc hiện tại. Nhìn chung, công việc của bạn vẫn diễn ra êm đềm như thường lệ, không có vấn đề gì quá lớn. Dù đôi khi cũng xuất hiện thử thách nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát, với năng lực cũng như các mối quan hệ bạn đang có thì vấn đề nào cũng sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Dù vậy, bạn vẫn nên tính toán để có bước đột phá chứ không thể mãi quanh quần ở vị trí an toàn được.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 Trước đó, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, nhân duyên tốt đẹp, bản mệnh có thêm nhiều mối quan hệ có thể phát triển lên thành tình yêu. Người khác phải có ấn tượng tốt về bản mệnh và có ý định tiến tới tìm hiểu sâu hơn. Trong công việc, nhờ được tỷ kiến nâng đỡ mà con giáp này thêm tự tin vào bản thân, quyết đoán khi đưa ra lựa chọn, bạn không để cho cơ hội vụt bay mà nắm bắt lấy, thể hiện hết khả năng của mình để giành lấy thành công. Trong tháng này, vị trí thai thần ở phòng giã gạo hoặc quanh cháy cối,